Kính thưa toàn thể đại chúng, câu hỏi của Facebook bạn tên là Thanh Trương. Kính bạch Thầy, con có một câu hỏi mong Thầy giải đáp giúp con. Từ trước đến giờ, bố mẹ con làm gì cũng đều không thuận lợi. Ví dụ trước đây bố con chăn lợn thì bị dịch bệnh, ốm đau và giá rẻ. Khoảng 3-4 năm gần đây, bố con chuyển sang chăn vịt và trồng cam trên Hà Giang, nhưng vận may vẫn không đến. Năm nào vịt được giá thì vịt nhà con lại bị ốm, đẻ ít trứng. Năm nhà con chăn được nhiều vịt thì giá vịt lại rẻ. Đợt Tết vừa rồi bố con định thu hoạch cam thì chưa kịp thu hoạch đã bị mưa axit nên cam dùng hết, bố con mất trắng cả vườn cam. Con không hiểu đây là sự trùng hợp hay là do kiếp trước nên bây giờ vận đen cứ đeo đuổi bố mẹ con mãi. Con rất thương bố mẹ nhưng con đã lấy chồng, gia đình chồng cũng không dư giả gì nên con không giúp đỡ gì cho bố mẹ con được. Kính xin Thầy có thể giải thích dùm con và cho con biết làm thế nào để cải thiện được cái vận đen này không ạ? À? Con xin tri ân công đức của Thầy. Bạn Thanh Trương, bạn hỏi về cái vận đen của bố mẹ bạn ấy, nghe không? Ê, trước hết, ấy, Thầy xin nói về cái vận đen này. Nhận định đã, bố mẹ bạn ấy vì cái vận đen làm gì thì thua nấy thất bại cái đấy tài sản mất nghe không và đây gọi là kinh doanh mà không gì không thành công không thành đạt đấy. chúng ta thì nhiều người khởi nghiệp làm ăn lắm người ta cứ bảo phi thương bất phú cho nên mình cũng nhảy ra mình đi buôn đi bán đi kinh doanh làm ăn nhưng mà mình buôn thì người ta buôn một thì lãi hai lãi ba lãi mười mình buôn thì vốn cứ cụt dần <laughs> như bố mẹ bạn này vẫn đen đeo bám à, rất là buồn rất là khổ mất hết ờ, cái tình trạng này thì không phải là, là hiếm đâu nhiều lắm chứ cũng không phải là ai đi kinh doanh rồi cũng được giàu có à, đấy. đây gọi là kết quả kinh doanh không thành công kết quả thất thoát tài sản vậy thì kết quả này là do cái nhân gì mà ra thì đại chúng đã được nghe một cái bài pháp mà thầy giảng về kinh doanh thành công rồi nghe không? cái người kiếp này người ta kinh doanh mà thành công á, thì thường do nhân kiếp trước người ta có cái nhân thế này người ta phát nguyện cúng dường tam bảo cúng dường sa môn các vị xuất gia phát nguyện thế nào hứa thế nào thì cúng dường đúng như thế ấy hoặc là còn cúng dường hơn như thế ấy thế còn nếu mình hứa cúng dường 10 nhưng đến lúc mà mình cúng dường thật thì lại chỉ cúng dường một có khi lại không cúng dường à, mình đi với lại bạn bè đến chùa gặp các thầy thấy các bạn ấy cúng dường thì mình mong rồi tối là con sẽ cúng dường thầy cái này cái kia nghe có vẻ mình gọi là hào phóng lắm để làm mẽ với các bạn nhất là đi với lại các cấp trên thủ trưởng của mình đấy nhiều khi lại tỏ ra rất là hào phóng rất là rộng rãi hứa với thầy con sẽ cúng cái này kia thế sau đó rồi là mất tâm mất dạng chả thấy cúng gì cả ở đây thưa đại chúng không phải không có đâu chùa mình cái hồi thầy mới xây chùa cũng gặp những trường hợp ấy đến rồi còn đăng ký cúng dường hẳn hoi sau đó thì mất tâm luôn chả thấy gọi điện thoại cũng không thấy hứa đâu mà đinh linh hết cả thế đấy là những cái nhân mà để sau này mình kiếp sau sinh ra kinh doanh là không thành công làm ăn nó bị thất thoát mất mát nó sụt đi trong kinh đức phật dạy về nhân quả cái đó thứ hai một trong những cái nhân để khiến mình mất tài sản nữa đó là có thể trong tiền kiếp mình cũng từng lừa dối người à, từng chiếm đoạt tài sản của người từng trộm cắp trộm cắp cũng là cái nhân để khiến kiếp sau mình không có tài sản mất mát tài sản à, mình rủ người ta đầu tư xong mình chiếm đoạt tài sản của người ta đó và lừa dối người ta nhá thì thưa đại chúng cái nhân mất tài sản là như thế còn cái nhân để có tài sản thường là nhân bố thí, là nhân cúng dường. Và kinh doanh thành công thường là cái nhân mình hứa một mà mình cúng dường nhiều hơn. Nghe không? Tức là mình luôn luôn có sự xả thí với cái tâm hoan hỷ. À. Đấy, nhưng mà các Phật tử cũng từ cái này thì đừng học, đừng bắt chiếc là bây giờ mình đáng nhẽ mình cúng được hai, cúng được mười đấy, nhưng mà đến mà chỉ con xin cúng Thầy ba thôi. Sau hôm nay cúng thì mang thêm bảy phần nữa để mình tính theo cái kiểu này thì không được cái tâm ấy là tâm không phải là thiện tâm hôm nay con đến con tính cúng dường thầy năm là với tất cả tâm thành của con nhưng ngày mai con đến con cúng dường chùa là con cúng hằn sáu hoặc cúng dường năm với tất cả sự cố gắng của con chứ không phải là con có sẵn năm có sẵn năm rồi thì con đến con chỉ bảo với thầy là con hứa con cúng ba thôi rồi mai con mang năm đến cho thầy vui cho thầy phấn khởi đấy là sự tính toán thì cái đấy lại không sinh ra phước báo như ý cho mình được đại chúng nhớ chưa đấy ở đây phật pháp và nhân quả nó rất chú trọng ở cái thiện tâm của chúng ta chứ không phải chỉ là hành vi của chúng ta đâu hành vi là từ tâm mà ra nhà nhưng mà tâm phải là thiện tâm trong sáng và chúng ta muốn cúng bao nhiêu chúng ta đến bạch các thầy như thế và hôm sau ta cố gắng ta cúng hơn nữa thì đấy là cái tâm mình tăng thượng cái thiện tâm tăng thượng cái tâm xả tham xả thí nó tăng thượng thì phước báu của mình nó sinh ra nó sẽ tăng thượng và mình làm ăn kinh kinh doanh sẽ được nhé để chúng nhớ như thế nào thế thì để chuyển nghiệp cho nhà bố mẹ bạn này cho hết cái vần đen thì đương nhiên Phật pháp mình có phương pháp để mà chuyển nghiệp Phật dạy là có tu là có chuyển nghe không thì chắc chắn thì thầy phải khuyên bạn ấy nói bố mẹ là phải biết đây là nhân và quả của mình nên về sám hối này phát tâm Bồ Đề quy Tam Bảo đi, rồi thực hành giới của Phật, à, tu tập theo Phật Pháp. Đấy là cái, cái nhân thứ nhất. Thứ hai là phát tâm bố thí cúng dường, làm phước. Nghèo cũng bố thí cũng cúng dường. Đó. Nghèo cũng bố thí cúng dường. Mà chính lúc mình nghèo mà mình biết bố thí cúng dường, với cái tâm chân thành thì phước báo mình rất lớn, không phải nhỏ. Đấy, đại chúng nhớ như thế, không phải nhỏ đâu Đấy, bản thân Thầy lúc mà còn là giáo viên nghèo, Thầy cũng đã từng đi vay lương để cúng dường. Không tiếc mà. Nhìn ăn để cúng dường, mà lại cúng dường hoan hỷ. Đấy, đấy. Thế này chúng, đấy là những cái mình học từ Phật Pháp mà mình biết mình làm. Nhé. Đấy, thì bạn à, Thanh Trương phải về làm sao chia sẻ với bố mẹ mình để bố mẹ mình biết cái việc này nha thì sẽ chuyển được cái nghiệp này mà tất nhiên nghiệp chuyển không phải ngay lập tức nó phải dần dần nó mới nói chuyện được nha